Và sau đây Kiên sẽ chia sẻ cho các anh chị 10 cái tông ngữ điệu để chúng ta dùng trong những bối cảnh khác nhau Khi nào thì chúng ta sẽ nói chậm Khi nói chậm là khi chúng ta muốn thể hiện cái tình cảm của mình cho nó sâu lắng Tri ân, biết ơn Nói chung là những cái cung bậc cảm xúc mà nó đi sâu vào bên trong trái tim của mình thì mình sẽ nói chậm lại Kiên sẽ lấy ví dụ Kiên sẽ dùng bốn cái câu herbo mo do herbono bono thì đây chính là cái câu gọi là thần chú để chứa lành các mối quan hệ những cái rạn nứt ở bên trong tâm hồn của chúng ta herbono bono bốn câu đó chính là xin lỗi bạn làm ơn hãy tha thứ cho tôi tôi cảm ơn tôi yêu bạn I'm sorry Please forgive me. Thank you. I love you. Xin lỗi bạn. Làm ơn hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn. Tôi yêu bạn. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Khi mà mình nói chậm thì tự nhiên nó có phần sâu lắng, có tình cảm và chúng ta sẽ sử dụng những cái câu nói chậm này và trong những lúc mà chúng ta cần sự thụ thị tình cảm lấy lòng người rồi vậy khi nào thì chúng ta sẽ nói nhanh đây các anh chị nói nhanh là khi mà chúng ta truyền động lực thúc đẩy truyền năng lượng cho người khác khi lấy ví dụ nha nếu như chúng ta muốn nhân viên của mình đốc thúc nhân viên của mình truyền năng lượng truyền động lực cho nhân viên của mình thì chúng ta dùng mẫu câu là nhanh hơn nữa nhanh hơn nữa nhanh hơn nữa nói nhanh thì tự nhiên làm sao ạ à? truyền động lực và năng lượng cho người khác câu mẫu câu thứ hai là truyền động lực cho chính bản thân mình nè khi mình mất tự tin mình không tin vào chính mình mình luôn tự, tự tin hoặc đứng trước đám đông làm những việc gì khó mà trước giờ mình chưa từng làm mình cảm thấy e ngại thì đây là câu truyền động lực cho bản thân mình người khác làm được thì tôi cũng làm được người khác làm được tôi làm tốt hơn người khác làm được thì tôi cũng làm được người khác làm được tôi làm tốt hơn các anh chị thấy đó cái tông của Kim bây giờ nó đã nhanh hơn rồi hồi nãy mình nói chậm nói từ từ trong những tình huống sâu lắng tình cảm thì bây giờ thì mình nói nhanh lên để mình truyền động lực và thúc đẩy người khác đó là hai mẫu câu rồi nha anh chị Kim sẽ qua cái ngữ điệu thứ ba là nói to nói to là khi nào nói to là thể hiện sự tự tin mạnh mẽ trang đầy năng lượng bao nhiêu trong số các anh chị muốn mình trở thành bậc thầy về bán hàng thì gạch đầu một cái Bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn rằng mình sẽ trở thành một người giỏi về ngôn ngữ, ngôn từ, thu hút được người khác trong bán hàng, trong giao tiếp, trong đàm phán, trong thương lượng. Thì sao ạ? À? Thì mình gạch đầu hai cái. Rồi ok các anh chị. Các anh chị thấy đó khi mà mình nói to, mình sẽ thể hiện được mình là một người tự tin, mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng. Khi đứng trước bất kỳ nơi đâu, đứng trước đám đông thì mình cần phải ăn to nói lớn để làm sao ạ? À? mình phát tiết ra cái sự tự tin và tràn đầy năng lượng của mình thì mình mới kiểm soát được cái năng lượng tại khu vực đó còn nếu lên sân khấu hoặc là sao anh chị đứng trước đám đông mà mình ăn nhỏ nói nhẹ thì thành ra mình đã bị fail rồi mình không hút được người khác cái ngữ điệu thứ tư là nói nhỏ vừa rồi kiên đã chia sẻ cho các anh chị về nói to thì bây giờ kiên sẽ chia sẻ cho anh chị về nói nhỏ nói nhỏ là khi nào các anh chị là khi mà chúng ta bí mật kể một câu chuyện gì đó và mình muốn người khác thu hút sự chú ý của người khác sự tập trung của người khác vào những cái thông tin quan trọng ví dụ như là giá lợi ích những điều bí mật những điều thầm kín sau đây Kim sẽ lấy ví dụ khi mà mình nói nhỏ nha để tôi kể cho bạn nghe một cái bí mật nhớ là đừng nói cho ai nghe nha cái bí mật này nó rất đặc biệt mà chỉ có một mình tôi biết thôi toàn cái công ty này không ai biết đâu và nhớ là nhớ là giữ trong lòng nha sống thì đề bụng chết thì mang theo đừng bao giờ nói cho ai biết nha bí mật này chỉ có tôi với anh là biết thôi nha các anh chị thấy đó khi mà chúng ta nói nhỏ thì chúng ta sẽ khiến cho người khác phải giống cái tai mình lên để nghe những thông tin đó mình càng nói nhỏ càng nói nhỏ thì người ta lại càng muốn nghe nha anh chị nha do đó những cái thông tin về sản phẩm về những cái cái điểm mạnh hoặc về những cái gì mà mình muốn nhấn người khác nghe người ta muốn chú ý thì nó nhỏ lại nó nhỏ lại không nha rồi chúng ta sẽ đến với cái giọng thứ năm cái ngữ điệu thứ năm là cái ngữ điệu mà kiên thường xuyên dùng và kiên cũng mong muốn là các anh chị hãy dùng thường xuyên vì đây là một cái ngữ điệu nó thân thiện nó tạo thiện cảm với người khác đó là gì các anh chị nói và cười trước đây Kim đã chia sẻ cho anh chị cái cách mà cười ba cấp độ rồi thứ nhất là cười thứ hai cười cộng với vui cười cộng vui nhưng mà ở cấp độ cao nhất và khó nhất là gì các anh chị nói cộng cười và cộng vui ở trong đó nữa là có cảm xúc có lời nói có ngôn từ có năng lượng vui tươi ở trong đó vừa nói vừa cười đó là một cái điều không phải ai cũng có thể làm được và nếu như các anh chị làm được điều này các anh chị sẽ rất dễ dàng có thể bán hàng có thể thuyết phục thương lượng và đàm phán với người khác tạo ra một cái không khí hào hứng tươi vui gây thiện cảm các anh chị sẽ thấy rằng cùng một câu chuyện hài nhưng khi người người này nói thì không ai cười nhưng mà khi người khác nói thì tự nhiên nguyên đám cười nó không cái nội dung nó không quan trọng vì cái nội dung cái ngôn từ nó chỉ chiếm có 7 phần trăm trong cái gì ạ à? trong cái hiệu quả giao tiếp còn cái ngữ điệu nó mới quyết định được cái cảm xúc của người khác cái anh chàng này nghiêm nghị vô một cái nơi nghiêm trang mọi người đang rất là bình thường thì anh ta kể một câu chuyện một câu chuyện hài hước dù nó có hài cỡ nào nhưng mà mặt anh ta không vui và mọi người lúc đó cũng không có cảm giác gì vui thì nghe xong câu chuyện đó người ta thấy bình thường nó nhạt nhẽo và nó thiếu muối nhưng nếu như một người sao à vui vẻ nhiệt huyết năng lượng khi kể một câu chuyện nó nó chả nó rất xàm xí nó chả có gì vui mà tự nhiên nguyên một đám phá lên cười nó khác nhau rồi chỗ đó các anh chị à do đó khi khuyến nghị các anh chị hãy luyện cho mình cười tươi vui vẻ vừa nói vừa cười sẽ tạo ra một cái hiệu ứng rất tốt không cần phải nhấn nhá không cần phải dùng ngữ điệu quá cao siêu mà chỉ cần với cái ngữ điệu tông thứ năm này thôi vừa có giọng nói trong tiếng cười có tiếng cười trong giọng nói thì tự nhiên các chị ạ sẽ rất dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác rất là dễ bán hàng dễ mà thuyết phục đàm phán với người khác rồi cái tông giọng thứ sáu là giọng quả quyết kiên rất là lăng tanh khi mà sao các anh chị chia sẻ cho anh chị nên hay không nên chia sẻ cho anh chị cái dòng quả quyết này tại vì sao nó có thể giúp cho anh chị bán hàng rất nhiều nhưng nó có thể hại người khác nếu như mà sao à cái sản phẩm của anh chị không ok sản phẩm của anh chị có hại không tốt mà anh chị dùng cái dòng quả quyết này thì vô tình sẽ bán cho rất nhiều người và rất nhiều khách hàng của anh chị sẽ bị trả giá do đó các anh chị phải hứa với kiên rằng sản phẩm của anh chị là tốt là đặc biệt là sao ạ à? coi như là chất lượng ok thì chúng ta mới sử dụng cái dòng quả quyết này vì nó sẽ gia tăng cho anh chị về khả năng bán hàng của anh chị gia tăng về doanh số cho công ty của anh chị sau đây là những cái câu mà người ta hay dùng trong dòng quả quyết thứ nhất là cam kết đảm bảo và chắc chắn em cam kết với anh đây là sản phẩm số 1 tại thị trường em đảm bảo bảo với anh là đây là chất lượng của nó rất là tuyệt vời nếu như nó có bất kỳ một cái sai lỗi gì anh đưa lại đây em hoàn tiền và trả cho anh tiền gấp đôi và em chắc chắn với anh rằng không có một nơi nhà cung cấp nào có thể sao à có được một cái sản phẩm tuyệt vời mà giá cực kỳ hời như vậy em cam kết với anh về chất lượng của nó em đảm bảo với anh về mọi chính sách về bán hàng của bên em và em chắc chắn rằng khi anh mua sản phẩm này rồi anh sẽ rất rất rất rất hài lòng các anh chị thấy không khi mà mình dòng dùng cái dòng quả quyết thì tự nhiên làm sao các anh chị ạ à? người ta sẽ tin bởi vì sao các anh chị người ta mua hàng là người ta tin cái người bán hàng người ta mới mua còn nếu như mà chưa mua là vì họ chưa tin mà muốn cho người khách hàng mình tin thì mình phải cam kết đảm bảo chắc chắn với một cái dòng tự tin và quả quyết thì tự nhiên khả năng bán hàng của chúng ta cái khả năng chốt sale nó sẽ cao hơn do đó khi rất lăn tăn là không biết có nên chia sẻ dạy cho anh chị cái dòng quả quyết này hay không và nếu như các anh chị tự tin vào sản phẩm của mình là một sản phẩm tốt thì hãy sử dụng nó đi và mỗi ngày luyện cho kiên 100 lần nói từ cam kết đảm bảo và chắc chắn này lặp đi lặp lại cho đến khi nào nó thành thói quen của anh chị nói ra cam kết đảm bảo chắc chắn em đảm bảo với anh chị sản phẩm này số 1 của thị trường em cam kết với anh nếu như có bất kỳ một cái sai lỗi gì đưa đến cho em em hoàn tiền trả tiền gấp đôi lại cho anh luôn em chắc chắn khi anh xài xong anh sẽ cực kỳ hài lòng và sẽ không bao giờ phải xài bất kỳ một sản phẩm ở nơi nào khác nữa các anh chị sẽ thấy rằng cái ngữ điều này nó rất thuyết phục người khác có phải không à thứ bảy là nhấn nhá có rất nhiều anh chị nói chuyện nó rất là ngang ngang nó rất là bình bình nó rất là nhạt nhòa và nó thiếu muối khi nói ra mình mất tự tin mà người khác nghe cũng không thấy hay do đó kiên sẽ chia sẻ cho anh chị cách làm sao để nhấn nhá nhấn nhá và thuyết phục người khác con nói dài á các anh chị câu nói dài thì sao ạ à? câu nói dài và muốn nhấn nhá thì hãy chia nó ra thành những cái từ ngắn từ ngắn cộng từ ngắn từ ngắn một cái câu dài chúng ta cắt và sau đó chúng ta nhấn nhá khi lấy ví dụ nha biết ơn thì nhận nhiều hơn vô ơn thì mất sạch trơn đây là một câu nói mà chúng ta đang nói dọc ngang bằng đều biết ơn thì nhận nhiều hơn vô ơn thì mất sạch trơn nghe nó người ta không lắng động được cái gì ở trong đây cả nhưng nếu chúng ta ngắt ra thành những câu ngắn rồi nhấn nhá nó biết ơn thì nhận nhiều hơn vô ơn thì mất sạch trơn biết ơn thì nhận nhiều hơn vô ơn thì mất sạch trơn anh chị không nhấn nhá vô trong đó tự nhiên cái câu nó hút hơn nó hay hơn nó có ý nghĩa hơn có đúng không nào anh chị do đó hãy cắt ra thành những cái miếng nhỏ rồi sau đó nhấn nhá từng câu một và hãy luyện bất kỳ một câu nào đọc những đoạn văn đọc những trang sách đọc cái kịch bản bán hàng của anh chị rồi sau đó là ngắt ra từng chút từng chút rồi tập cho mình nhấn nhấn nhấn nhấn nhấn nhấn nhấn nhấn nhá nhá nhá nhá nhá nhá trong đó càng nhiều càng tốt nó sẽ tạo ra thành thói quen nhấn nhá và sau khi luyện được nhấn nhá ngắn thì bắt đầu chúng ta luyện nhấn nhá dài Kim sẽ luyện cho anh chị một cái bài gọi là bài đếm sao nha nhấn và nhá trong đó trong một cái đoạn nó dài hơn một hôm sao sáng nhá hai hôm sáng sao nhấn ba hôm sao sáng nhá bốn âm sáng sao nhấn những cái câu đoạn nó dài hơn hôm nay chỉ có một hai từ là một là mình đã nhấn còn bây giờ là những cái đoạn ba bốn năm câu trở lên mình nhấn nhá trong đó để làm sao à? tăng cái độ khó lên vậy là Kim đã chia sẻ cho anh chị một cái bí quyết làm sao để nhấn nhá nha các anh chị nha nhấn tập nhấn tập nhá khi nó tự nhiên nó sẽ thu hút người khác hơn làm mình nói một cái giọng nó rất là bình bình nó rất là đều đều mà nghe mà ai cũng cảm thấy chán nó nhạt nhòa lắm nhưng mà khi mình nói mình nhấn vào trong đó và mình nhá ở trong đó thì tự nhiên cái câu của mình làm sao à thu hút người khác lên có đúng không các chị rồi chúng ta sẽ đi đến cái ngữ điệu thứ chín là phức tạp nhất nó gọi là phức học nhấn nhá câu ngắn câu dài rồi nói to nói nhỏ nói chậm và nói nhanh và cả cái nụ cười ở trong đó nữa thì những cái mà vừa rồi kiên hướng dẫn cho các anh chị á các anh chị thì sao ạ à? nó giống như là trong luyện võ vậy mình tập đấm mình tập chặt rồi mình sao à mình tập đá thì mỗi một cái ngứa đều kiên trì với anh chị thì nó chính là một cái cái thế võ nhưng khi mình làm giỏi từng cái thế võ rồi mình ráp nó lại thì nó sẽ ra thành một cái bài quyền ok không chị để làm được cái bài quyền tốt thì từng những cái bài nhỏ những cái động tác nhỏ những cái ngứa đều nhỏ là các anh chị phải làm chủ nó làm quen với nó khi nào thì mình nói chậm khi nào thì mình nói nhanh khi nào thì nói to khi nào thì nói nhỏ và khi nào vui tươi khi nào nhấn khi nào nhé và sau đó kết hợp nó lại trong cái bài tập này đó chính là bài đếm số nha các anh chị chúng ta sẽ đếm từ 1 cho đến 40 nhưng mà cứ 10 thì chúng ta ngắt ra một lần đếm từ 1 đến 10 thì chúng ta nói một giọng đều Từ 11 cho đến 20 thì nhỏ dần và chậm dần Đếm từ số 21 đến 30 thì chúng ta làm sao to dần và nhanh dần Từ 31 đến 40 thì bắt đầu là cực to, cực nhanh, cực đại lên Nhanh chị Bây giờ Kiên sẽ bắt đầu ha Từ số 1 đến số 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 từ 1 đến 10 mình dùng cái tông nó đều nhưng từ 11 đến 20 thì nhỏ dần chậm dần 11 12 13 14 15 16 Rồi, từ 21 đến 30 thì mình lại nâng cái tông lên cho nó nhanh lên, nó to lên nha các anh chị. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Rồi Nhưng mà từ 31 đến 40 thì mình càng to dần và to lên cực đại luôn nha các anh chị nha 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Ok các anh chị Hãy luyện nó đi Ráp là ráp những cái ngữ điệu to, nhỏ, nhanh, chậm Cười vui tươi nhấn nhá vào trong đó luyện đi luyện lại xào đi xào lại thì các anh chị sẽ trở thành một bậc thầy về nhấn nhá về câu từ vừa rồi thì sao các anh chị kiên có 10 cái ngữ điệu, kiên chia sẻ cho anh chị và kiên nói chỉ cho anh chị sao ạ à? 10 cái tông ngữ điệu rồi với 10 tông ngữ điệu này đủ xài rồi các anh chị ạ à? đủ chơi rồi tuy nhiên còn một tuyệt chiêu cuối nữa tuyệt chiêu cuối này rất khó nó khó và nó ít khi nào được sử dụng các anh chị ạ à? nó là giọng thôi miên thôi miên người khác bằng ngôn từ bằng một cái giọng ngữ điệu thôi miên nó là gọi là bán hàng đỉnh cao à ai mà bán hàng gọi là bán hàng giá cao á người ta sẽ sử dụng giọng thôi miên hoặc là thụ thị trụ rỉ xí dụng người khác thì chúng ta dùng cái giọng thôi miên này con người chúng ta có năm cái tông gọi là năm cái cái tần số về gọi là ngô về là âm âm điệu chúng ta có năm cung bậc thứ nhất lớn nhất là từ 40 cho đến 100 hẹp nó là gamma cái bậc thấp hơn là beta thấp hơn nữa là alpha rồi thứ tư là theta và thấp nhất là sao ạ à? là cái dòng delta delta là khi mà chúng ta đi ngủ say nó nghe rất ít rất tần số rất nhỏ nhưng mà theta là lúc mà chúng ta nửa tỉnh nửa mê cái tần số này là lúc mà chúng ta hôn miên là ok nhất còn alpha và beta lúc mà chúng ta đang tỉnh táo còn khi mà mình nó to nó bự thì cái tần số nó cao thì lúc này nó là dòng gamma còn khi mà dùng dòng theta là dòng phương miên thì mình từ 4 cho đến 8 hẹp thôi nó nhỏ nó nhỏ nó dịu nó nhẹ khiến sao à? đi sâu vào trong tiềm thức của người khác và khi này mình sử dụng mình bán hàng mình làm cái gì á thì người ta nghe người ta cảm thấy là êm tai giống như rót mật vào tai vậy các anh chị ạ nhưng mà thực chất ra đây chính là cái giọng thông miên và chỉ có những cái bậc thầy về bán hàng đàm phán thương lượng thì người ta mới sử dụng cái giọng thôn miên này thôi và cái giọng này nó là sao các anh chị nó nâng cao và trong chương trình này kiên không đi sâu vào tâm lý học thôn miên chữa lành chữa trị mà kiên chỉ lấy một góc nhỏ của nó vào trong cái gọi là giọng điều cái ngữ điều để kiên chia sẻ để các anh chị hiểu thôi còn việc mà anh chị có thể ứng dụng được hay không nó tùy thuộc vào cái khả năng lính hồi của các anh chị là các anh chị có thể ứng dụng được hay không nó tùy vào anh chị còn nếu không thì không sao cả và cái giọng này thường dùng để thâu biên chứ lành chứ trị thụ thị rượu rị thay đổi niềm tin người khác thậm chí là sử dụng người khác đó rồi kiên sẽ là thị phạm cho các anh chị cái dòng theta từ 4 cho đến 8 hẹp như các anh chị nha cái giọng này nó trầm nó thấp nó trầm nó nhỏ nó nhẹ và Kiên sẽ không dùng cái kịch bản bán hàng đâu Kiên sẽ dùng một cái kịch bản thôi miên để giúp cho người ta đi ngủ ha các anh chị nha tùy vào cái cái gọi là kịch bản riêng của mỗi người mà chúng ta sử dụng khác nhau thì Kiên chỉ thị phạm cái giọng thôi còn cái kịch bản này là cái phần gọi là đi thôi miên người khác hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng thả lỏng và thư thái cơ thể của bạn đi nào thả lỏng và thư giãn cơ thể của bạn đi nào nào hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng thả lỏng và thư giãn cơ thể của bạn đi nào thả lỏng và thư giãn cơ thể của bạn đi nào cái cảm nhận mí mắt của bạn nặng dần nặng dần và từ từ để cho mí mắt trên đầu nhẹ xuống mí mắt dưới thả lỏng cơ thể và nhắm mắt đi nào hãy tưởng tượng trước mắt của bạn là một bậc thang xoáy ốc 10 bậc và mỗi lần khi tôi đến tôi muốn bạn xuống một bậc thấp hơn bậc thang thứ 10 bạn chìm sâu vào thư giãn và thả lỏng bậc thang thứ 9 thư thái và thả lỏng bậc thang thứ 8 thư giãn nhiều hơn bậc thang thứ 7 bạn bồng bềnh thư giãn và thả lỏng bậc thang thứ 6 chìm sâu hơn vào thư giãn bậc thang thứ 5 đi sâu vào trạng thái nghỉ ngơi thư giãn bậc thang thứ tư bậc thang thứ ba chìm sâu vào thư giãn bậc thang thứ hai bậc thang thứ nhất bạn chìm thật sâu vào thư giãn và bây giờ khi tôi đếm từ 1 đến 5 bạn bắt đầu tươi tỉnh một bạn tươi tỉnh hai Bạn tư tịnh nhiều hơn ba Bạn bắt đầu tươi tịnh 4. Có là nước mát lạnh lướt qua mắt của bạn 5. Bạn vươn vai và hoàn toàn tươi tỉnh Ok các anh chị Nãy giờ là Kiên đang sử dụng cái dòng theta từ 4 cho đến 8 hẹp để làm thôi miên Và nếu như các anh chị nào có thể ứng dụng nó vào trong bán hàng Hoặc là sao ạ? À? Vào trong việc mà có thể là thuyết phục người khác đàm phán thương lượng thì nó rất tốt còn nếu như không thì đừng lo lắng các anh chị chỉ cần sử dụng từ 1 cho đến 9 cái ngữ điệu ban đầu mà kiến hướng dẫn cho anh chị là đã đủ các tuyệt chiêu để luyện trở thành một chuyên gia về ngữ điệu về giao tiếp về bán hàng rồi Xin chào và hẹn lại các anh chị ở những chương trình tiếp theo